Đến bao ngày cũng đi qua Xin phép gia đình mẹ cha Tôi bước em về làm dâu Hai đứa sau này làm gặp Kéo theo đàn trai mừng mâm Coi bối ngày ngày hài lắm Nàng ơi anh tới Anh đón em về cách tình trăm năm Đừng năm ơi xin các gia đình mẹ ra cho đứa em về làm dâu hai đứa sau này làm giàu kéo theo anh cái mâm mâm tôi mỗi ngày ngày lại lăn đèn mời anh tới anh ống em về cách từng trăm năm sắp sân sắp sân không khí tăng hôn lên đình ai cũng xì xăm đôi mình nhìn tụi nó tinh bể bên nhậu sáng đêm rượu lên nước bia nông con động phòng ăn ai lúc lo cài chuyện tiền nuôi con hai nhà ta nay thành xuôi đến mong ngày xuân đi qua xin phép gia đình ngày về cha đôi bước em về làm đông hai đứa sau này làm đồng kéo theo đàn trai mưng măng coi bối ngày ngày ngày lăng nàng mời anh tới anh đón em về thích tình trăm năm